Hôm nay Giang dậy thì uh, cũng uh, hơi uh, sớm một chút thì mình đi bảo bà con giữa cốt pha từ trước xong đó mình uh, mới uh, bắt đầu là uh, xuống nhận vật liệu của anh chị ạ. Tiếp tục nhận vật liệu là hai ba xe cát nữa và cũng đã uh, mua xi măng để cho anh em là con trai ở xuống dưới đó là để đào vữa khô và tiếp tục mang lên các anh chị biết là những con đường này giang cũng đã trôn cống ở phía bên này để rãnh cho này thoát nước ấy À, nó không bị sói mòn cái con đường này và như vị trí hôm qua Giang cũng đã đặt một cái cống ngang thì tí nữa mình sẽ làm cái đoạn cống ấy nó đó à, cái, cái làm cái hố để có thể nước sau này nó sẽ dồn vào cái hố đó mà mình xây chắc xi măng để nó sau này nó có chảy thì nó sẽ sang phía bên kia đấy các anh chị nhé đây thì hôm qua giang cũng đã đào đến đây hiện tại thì bà con chị em phụ nữ là đang san đất ở phía dưới này rồi phía dưới đất này à, chị em phụ nữ là đang bắt đầu san để tạo cái mặt bằng đấy một nửa mình sẽ đào xuống và một nửa thì mình sẽ làm nổi nó lên đấy các anh chị nhé và bản ở trên này thì các anh chị biết là nó ở trên địa điểm là cao nhất nằm trên cao nhất rồi đấy là mình sẽ làm nối xuống cái điểm à, đầu tiên điểm à, trường mầm non à, hàng trắng lừa các anh chị nhé Sáng sớm hiện tại mới có 7 rưỡi thôi mà mặt trời đã bắt đầu là nắng khá là to luôn các anh chị ạ. Tút nữa là 8 rưỡi là mình bắt đầu là sẽ đảo xi măng xong. Và trên này à, đỉnh cao nhất của bản Háng Trắng Lừ này thì gồm có là 20 hộ dân ở trên này các anh chị nhé. Đấy. Và đường trên này thì uh, ô tô là không lên được rồi các anh chị ạ. Nên là mình làm cái con đường nó rộng mét 2 như này của anh chị là là quá tuyệt vời rồi mình không uh, mong muốn gì hơn bà con uh, cũng uh, tâm sự là được như này là rất là tốt cảm ơn uh, nhà hảo tâm đã đã giúp bà con ấy nên là bà con cũng không có gì là phải uh, ấy cả còn hơn trước kia là bà con hầu như là toàn đi đường đất rất là khổ vất vả vị trí hôm qua mình làm đến đây hôm nay mình tiếp tục là sẽ triển khai ngày thứ ba Ờ, xuống ờ, sẽ cố gắng là vượt qua được cái ờ, khu vòng vòng này của anh chị ạ cháu nhỏ chơi này. bà con là đang san đất sáng nay đã san xong hết rồi Đấy, chỉ cần đợi ghép cốt pha tí nữa mấy anh ghép cốt pha nữa là đưa xi si đảo nữa là xong trước chính đoạn này mà giang là đi đầu tiên đấy nên lên đây thì thấy à, các cháu đi học Đường nó xa vất vả Với lại đoạn dưới cũng vậy Đoạn nào cũng cũng rất là cần thiết đấy Nên là giai đoạn 1 mình đã làm Lên đến điểm trường rồi Rồi mình giai đoạn 2 mình lại Gối từ trên đỉnh này xuống Mình kéo xuống Dưới này Hiện tại thì uh, mọi người là bắt đầu đổ Tiếp tục ngày thứ ba các anh chị nhá Chị em phụ nữ khá là đông chị em phụ nữ ở dưới là chỉ, chủ yếu bê cái lên cho con trai thôi anh bảo là chị em ờ, đổ ở dưới thôi hất ở dưới thôi là còn chị em phụ nữ chưa khó bê lên đi bê lên chứ ờ, phi lên đây nó vướng vào cái cốt pha này mình chỉ làm là giúp chị em phụ nữ được một chút thôi còn bao nhiêu mình sẽ hướng dẫn chị em làm vút ngược lên đâu không phải vút xuôi ạ mình cũng vút ngược lên thôi nó nó nhiều lắm thì cái cạnh ấy, mình mình phải à, ấy coi như kiểu chị bên kia vút trên đây không được nó không không không bị muốn nước xuống nghĩa là cái cạnh này mình phải dầm dầm nó xuống này nước nó mới xuống chứ mình cứ vút này vút này không thì nó không có tác dụng phải dầm nó xuống được cái cạnh này cái, cái xi nó mới rơi xuống dưới đoạn này là đoạn từ bắt đầu cái, cái à, mấy cháu nhỏ đang chơi cái đoạn đó là dốc nhất đấy các anh chị dốc hầu như là đi số 1 hết nên cái đoạn dốc này mình cần làm cái ngăn cách của nó là 3 mét thôi như cái đoạn phẳng do là quá trình nó chở à, cái à, vật liệu lên nó hơi xa một chút đấy các anh chị ạ nên là nó hơi lâu gần thì nó rất là nhanh để là một chuyến lên đây thì mất 6-7 phút lên đây xe máy chị em khanh giúp giúp giúp nhau đi giúp nhau bê lên chút nữa thôi mình ờ, sắp hết cái đoạn gốc này anh chị Ô, ha. <laughs> đã 11 giờ kém 10 nhé quý anh chị nhé thì bà con vẫn ờ, tiếp tục là đảo xi măng đốt khô ở dưới để ờ, mang lên đây thì mình ờ, mới trộn ở đây đổ vào trộn tiếp ở đây thì nước này thì nó hơi xa nó rất là khó khăn đấy mình cũng bà con là dùng cái dây này dây đen đen này mình dẫn từ trên đỉnh đầu bản đi xuống vị trí này để lấy nước đấy làm con đường tại là bà con làm được hơn 20 mét xuống lên đây rồi cố gắng là phấn đấu dưới cho là hơn 30 mét 40 mét gì đó chưa buổi chiều ờ, nó nắng thì mình sẽ làm được uh, hơn đấy ít hơn một rưỡi bà con đi làm rồi. khá là nắng và cũng có ban chị hành của quân nào mà xem được có thể là ủng hộ thêm cho bà con để nối tiếp một con đường nối tiếp những mơ cho các cháu nhỏ đi học nó dễ dàng hơn cho bà con để con đường nó à, bê tông nó tốt hơn bao năm nay thì bà con cũng đi uh, con đường đất đấy, nên là Giang rất là mong muốn là chú ba anh chị mạnh thường quân trong và ngoài nước là hãy uh, chung tay góp sức uh, mình uh, giúp bà con đỡ uh, vất vả hơn và bà con cũng rất là phấn khởi thì có con đường mà con rất là tích cực đi làm để hoàn thành nó và cũng uh, gắng vâng, động viên bà con cố gắng làm trong vòng ba bốn ngày mình sẽ nối tiếp xong cái đoạn này đoạn dưới vì cứ buổi sáng à, dậy là mọi người có thể tháo cốt pha và bà con đi được luôn con đường lúc mới đổ thì mình à, chỉ bảo bà con đi mất mét ven đường này. mà không ảnh hưởng đến đấy như hôm nay vẫn là chị em phụ nữ làm như hôm qua các anh chị ờ, vừa lắp ghép vớt vàng vừa thấy đảng vừa xoa luôn vàng chỉ hướng dẫn một số kỹ thuật làm để bà con biết cách để mình sẽ làm theo như đi số 1 hết lên trên này rất vất vả luôn trước đấy bao đời bao năm rồi còn đi đường đất trơn nguy hiểm rất là mình thương các cháu nhỏ đi học khá là xa vất vả bà con chỉ ra công sức thôi mọi cái là mình à, đấy là Thằng quân là đã ủng hộ hết rồi Sau khi mà bà con ờ, ăn cơm nghỉ ngơi xong Thì buổi chiều ờ, Giang lại ờ, tiếp tục ở đảo dưới này Và mình sẽ chuyển vật liệu lên trên bên kia Để đổ trên đó Chiều nay thì cũng mát mẻ hơn một chút rồi các anh chị ạ Cũng Không nắng như buổi trưa nữa Lúc mà trưa mà ăn cơm rất là nắng luôn và video của trước ờ, của Giang thì cũng anh chị ờ, Giang cũng giới thiệu qua một cái ờ, khu vực đó là cái móng ngựa nó tượng trưng hình móng ngựa này các anh chị này đây đây là một cái móng ngựa nhỏ ở cái vị trí mà Giang đang trộn bê tông các anh chị nhá đây và cái mùa lúa chín thì quý anh chị lên đây để chụp ảnh đi du lịch à, một người check in một cái gì đó rất là đẹp luôn đó, đó là cái móng ngựa nhỏ của cái bản hàng trăng lư xã khao mang huyện mù căng trải tỉnh yên bái còn nếu như mà một người vào ờ, cái khu vực lao trải bên kia là có một cái đồi móng ngựa khá là đẹp luôn một lúa chín bà con trên này, này. một tí nữa là bà con làm trên đó thì mình lại tiếp tục là ghi hình cho mọi người là cái vị trí mà bà con đang ờ, nối tiếp con đường đây như cái máy cỗ này đây khu kích con ờ, trộn bê tông thì nó đều ở ờ, con ngựa sắt trộn bê tông và những con ngựa sắt là chở cát sỏi xi măng thì Đây cái bao mình mới trộn sẵn là mình bắt đầu lại trở lên Cho ngày hôm nay thì được hơn 10 xe rồi các anh chị ạ Không được nhiều Ngày 10 xe Hơn 10 xe Dưới à, buổi chiều hiện tại là bà con đã đổ đến đây nha các anh chị nhé Lúc mà sáng à, mình đổ chiều mình đổ đến đây rồi thì tí nữa thì à, Giang sẽ dùng cái thước 50m này Đây 50m mình à, sẽ đo từ cái vị trí đầu tiên mình đổ cũng nên vị trí cuối cùng hôm nay là được bao nhiêu mét trong vòng 3 à, ngày các chị nhé anh em à, mọi người là vẫn đang tiếp tục chở tiếp tục những cái băng xi mình đã đảo ở dưới lên ở đây trên chị em phụ nữ là hầu như là phải tự làm hết tự đảo tự đóng cốt pha này ho nhá dạ, nhắn nhắn nhá say nhá say rượu á ai say rượu nhưng mà ai say đấy ở đây ai say rượu hả ôi em kia ốm à rồi vắt rồi đây đấy cô, cô bé xinh gái nhất ở trong cái nhóm này hôm nay lại ốm mất rồi đây ờ, ấy rồi chị em phụ nữ bảo ở đây đàn ông say rượu hay thật làm gì say đâu uống nhiều đâu Chết chớ có thiệt không có hầu chớ đâu đảo máu không thôi ừ, chỉ ăn cơm thôi anh em đúng rồi anh em trên đây ăn cơm thôi còn uống rượu đâu anh uống rượu thì anh say rượu bọn em ờ, ăn cơm thì say cơm rồi bọn em say cơm rồi không đừng nói là các anh ở đấy có ai uống rượu đâu anh có cho uống rượu đâu Ngoài uống rượu mà, thật Anh thề luôn Nếu mà uống rượu anh ấy biết ngay <laughs> Thật đấy Không ai uống mà Anh không cai uống Uống rượu sao mà chiều đi ấy được, đi livestream được Thế là bà con làm cái đấy thì nó mình sẽ lên trên này Đo lại đây Buổi sáng chị nhá, đấy Rất là dài luôn Đấy, ờ, chị em phụ nữ làm rất là tốt luôn cứ 3 ờ, mét là ngăn cách cho mình hầu như là con gái làm là nhiều mọi người trên này vui lắm làm đường mà con uống rượu được khỏe mà uống rượu xong vẫn cứ đi làm đấy đoạn này là dốc hầu như là thẳng lắm nên là mình làm thì ờ, Ồ, con này có vết chân con chó dẫm à không sao cả Đấy. còn thiếu cả cốt pha này các anh chị này dài đó thiếu cốt pha đúng không bác thiếu nhỉ thiếu phải tháo đúng không tháo cái đoạn này lúc sáng này làm từ đây này mới tháo được còn lúc mới chiều chiều nó chưa tháo được để làm đoạn hơi dài làm nó rất là dài luôn đấy bây giờ thì à, giang sẽ đo cho các anh chị toàn mọi người biết là ba ngày hôm nay là ngày thứ ba mình à, làm được bao nhiêu mét nhá đây là cái thước là mươi mét anh chị nhá đó đo từ cái à, đoạn đầu tiên từ đoạn 2 sang nối này hầu như là công việc của mình là phải à, làm sao nó chính xác nhất và một ngày mình đạt hiệu quả bao nhiêu nay mình đo thì ờ, phải theo cái ờ, đúng công đường thì mình biết được cái số mà mét mình uh, bao nhiêu ấy Bên đây là 50 mét này quý anh chị nhá Đó có số 50 50 mét Mình sẽ vạch vào đây Đặt viên này đó giờ mình sẽ lấy thu lại đo tiếp à, đến đoạn ờ, chỗ mà chị đang cầm cái dây thước của mình ấy là đến đấy là 100 mét rồi. rồi mình sẽ đo từ đấy ờ, xuống đây xem là ba ngày hôm nay thì mình làm được bao nhiêu mét mình sẽ đi theo con đường cong cong đúng là luôn mọi người cho mình chính xác biết được những chỗ mà bà con đang đổ Đó. cháu đang nhìn đấy đang nhìn à, bác đang làm gì đo gì ô đây hết rồi nhờ tắt rồi đây là 100 150 mét nếu mình đo xuống nữa xem bao nhiêu mét này bác chỉ 3 à, ngày đường bụi mù luôn các ba anh chị ạ Đến dốc bụi mù mình đo xong rồi đến đến điểm này chính ngày hôm nay nếu mà buổi chiều nên đang làm đến đây là 190 mét 190 mét là đến đây anh chị nhá Đấy, là 3 ngày thì cố gắng là 3 ngày là đến đây là 190 mét là nếu mình đổ chiều nay bà con làm đến đây là 190 mét à, gần 200 mét thì còn khoảng hơn 200 mét nữa thôi xuống dưới là mình sẽ nối xong con điểm đó gọi là 6 ngày 6 ngày mình sẽ ờ, đổ xong đoạn đường là ấy Đấy. bây giờ mình chưa biết chính xác là bao nhiêu mình chỉ đo đây là 200 m 190 200 m chỗ cái xe kia còn xuống dưới đấy thì mình cũng chưa đo chính xác được Để hôm nào hoàn thành uh, cái con đường này thì Giang sẽ đi đo lại bằng cái thước của mình này. chính xác nhất Dạ con này rất là khó luôn Dốc thẳng đứng luôn Cứ lên dốc luôn Không có lần nào mà phẳng nữa Chị em phụ nữ thì à, vẫn đào này Vẫn đấy này Các anh con trai hầu như là toàn đi chở Hết thôi Rằng dạ, cũng à, rất là mệt Nhưng mà vẫn phải động viên bà con oh. oh, càng nhiều nước càng tốt Các em sinh gái không đảo vữa nhở Em sinh gái xí hổ thôi Có chồng chưa? Em có chồng chưa? Hả? Có chưa? Thì em, em đổi khăn sinh gái có chồng chưa? Có chưa? Ừ không có gì hết quá ra à có chồng thì mình có chồng nha à thủ rồng <laughs> còn đi mấy uh, cô đây à, mấy chị đây là có chồng hết rồi có con hết rồi mấy em xinh xinh bên kia là sắp rồi nước mình dẫn ống trên này xuống chị em phụ nữ làm rất tốt nên đấy đẹp tuyệt vời mỗi tuổi là có trồng hết rồi các chị em đây có trồng hết rồi con lớn hết rồi chỉ có một số ờ, chị em là chưa quên ờ, một số em là chưa chưa trồng đang có người yêu chuẩn bị cưới làm xong con đường này là sẽ có một cái đám cưới đấy trên này xấu trai gì đi bảo xấu trai không giống người hâm mông gì cười cái câu ờ ờ lùm mông chi bao à ờ xem phụ nữ làm rất là tốt mang nhìn rất là đẹp nó chỉ lên cái đấy dọc lên nó xấu anh cái gì à hay là nó xấu em cái gì à rồi nó tương kinh mà bà con cứ nói xấu mình cùng chúng hâm mông thôi nhất đều ừ. chị em này thì đảo chị em này đứng chơi gọi là chém gió chém gió bẻ măng nhìn các chị làm bên cạnh 我不爱吃草莓。 thế là gắng là buổi chiều nay làm làm đây này, cái nghỉ rồi mọi người buổi tối muộn đấy và con phải về hiện tại là 4 giờ rồi khoảng năm giờ hơn một chút tại vì hôm qua là mình làm hơi muộn buổi tối gần 7 giờ cơ nên mình muốn cho bà con nghỉ sớm một chút 5 giờ mình nghỉ thôi cố gắng à, chị em phụ nữ à, bà con là làm đến 5 giờ 이. 어. 5 giờ mình nghỉ thôi con nghỉ muộn thì chỗ này hầu như toàn lên dốc luôn đấy không có vừa là đỉnh phẳng đi số một à, mà trời mưa thì đúng là rất là khó đi hầu như là bà con phải bỏ xe ở dưới kia thôi chứ không, không lên dốc này được nó trời mưa con đường bê tông cái là nó trời mưa mà còn đi được còn lên số bò được Hiện tại thì à, bà con cũng đã chở gần hết à, sỏ đá đảo với à, cô bác chị nhé thì đây cái đoạn này là cũng là đoạn cuối cùng để chiều ngày thứ ba ở đây thì em phụ nữ sẽ đảo hết cái này để sẽ nghỉ tầm ba bốn bao nữa thôi là mình nghỉ đấy. cái lúc mà giang nói là mình sẽ đảo đến à, đổ cố gắng đổ lên chỗ vị trí hai cháu đang ngồi bây giờ là ngày thứ ba nhé các chị nhé cháu đi học rồi đi luôn Tốt rồi ạ. Ở đây đây cũng cho một dạ. cống nữa. Đúng đấy. Ờ, đúng vâng, tâm vâng. mai. Này thôi. Ừ. Chắc hết mấy bao kia là nghỉ đâu. Để cho bà con nghỉ đã, cho bà con nghỉ đi. Nó sáng mai giờ sớm bảo mọi người thu cốt cốt pha này. Rỡ rỡ cốt pha chung. Chúng là mình à, lấp lấp lại hai bên đường. Ừ quý ờ, anh chị em thì ờ, có lẽ là cái <coughs> video này của ngày hôm nay thì Giang có lẽ là xin ờ, phép được khép lại ở đây thì xin chúc các ba chị cùng toàn thể mọi người có một buổi tối thật vui vẻ hạnh phúc và tràn ngập niềm vui và ngày mai thì Giang lại tiếp tục cập nhật tình hình cho các ba chị cùng toàn thể mọi người biết là con đường tấm lòng vàng làm đến đâu và khi nào hoàn thành nhé. Và xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý ba chị cùng toàn thể mọi người.